Mẹ bạn có dặn dò trước khi lấy vợ là bạn cần cái tiêu chuẩn nào theo mẹ của bạn không? À dạ có Mẹ bạn dặn Mẹ em bảo là mẹ em ờ, phải tuyển con ờ, dâu ở mông to Gì <laughs> Mông to Tuyển con dâu mông to Cái vậy, cái vậy Cái này ờ, chỉ cắt tường đạt tiêu chuẩn Dạ Cái gì đó qua tôi nữa Lý do tại sao dạ, như vậy? Dạ mẹ em bảo con gái mông to hay dễ đẻ <laughs> nè nè nè không vừa vừa cũng để được nếu một người yêu của bạn mà bạn yêu rất yêu rất là xinh đẹp nhưng mà ừ, ừ, ừ, mong không to làm sao mà khi đã yêu rồi em chấp nhận được hết thế bây giờ em có cái gì to không mà em đòi không to bây giờ chị qua chị xem nhá bên đây là không có to gì hết đấy có các tường không to thôi xinh thế nhỉ à, <laughs> cười cái coi <laughs> chị không to em về em nói với mẹ là nếu mà bây giờ cái cô cái bên không được thì có chị cắt tường <laughs> được không không em phải không không nhu cầu người thân tuổi ạ tôi nhục từ chối cái tường luôn sao tôi quê như vậy quá là duyên dáng phải các bạn mời em ngồi Trời sao em cũng giống màu chị quá vậy Em tên là gì? Em tên là Nguyễn Hoàng Kiều Nhi Hiện nay em là sinh viên mới tốt nghiệp Và em đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh ừ, Em bao nhiêu tuổi? Dạ năm nay em 23 tuổi 23 tuổi Rồi với đó 23 tuổi đúng không? để xem bên đây bao nhiêu tuổi mời chàng trai của chúng ta xuất hiện rồi em mời em ngồi bạn tên là gì em tên là trần trung hiếu ạ bao nhiêu tuổi em 24 tuổi 24 tuổi ờ. bạn quê ở đâu ạ à? em ờ, ở nam định ạ bạn vào thành phố hồ chí minh lâu chưa em vào được khoảng hơn 6 tháng ạ ủa mới vào 6 tháng à dạ bạn ờ, vào đây làm gì à, em làm uh, it cho khách sạn lý do tại sao bạn chuyển vào nam em muốn đi khỏi miền Bắc là sao? thì <laughs> không muốn ở miền Bắc nữa thì đi vào miền Nam à, Em muốn đi xem uh, trên trời miền Nam có gì mới Thế nhưng mà từ hồi em vào thì em lại muốn ở lại <laughs> Vậy sao chương trình này bạn sẽ muốn ở lại nữa Nếu bạn tìm được một nửa yêu thương của mình <laughs> à, Hiện tại thì ờ, bạn mới vừa tốt nghiệp xong Thì bạn có dự định gì cho tương lai của mình chưa? Em chưa có dự định gì hết Em nghĩ là em sẽ định ở nhà à, Chơi nghỉ ngơi một thời gian đã Rồi sau đó mới kiếm việc làm nghỉ ngơi bao lâu em nghĩ là khoảng 3 tháng tới nửa năm dạ. tưởng em nói 5 năm thì chết luôn <laughs> à, em nè thời sinh viên em đã từng hẹn hò bao giờ chưa nói thiệt với chị là em chưa từng hẹn hò một cô bé xinh đẹp duyên dáng như vậy mà chưa từng hẹn hò hấp dẫn quá hấp cái tường ơi bạn có hẹn hò lần nào chưa Dạ em thì hẹn hò hai lần ạ Có lần nào thành công chưa? Có thành công ạ Rồi sao giờ đi tìm nữa? Bởi vì ờ, sau khi ra trường thì cô ấy về quê cô ấy làm thì em thì ở lại Hà Nội Thế sau đó tình yêu khoảng cách khoảng cách mình không đến được nhau à và bây giờ bạn muốn tìm người yêu là khoảng cách nó gần hơn đúng không dạ đúng ạ bạn cảm nhận về bạn như thế nào em hiền quá <laughs> hiền quá bạn uh, có thấy bạn đẹp trai không có anh ạ có phải không đừng có tự tin quá nha hiền đẹp trai nha chị hỏi em nè tại sao mà em chưa có bạn trai à, em nghĩ là việc học là việc quan trọng đúng nhất. rồi nên em chưa nghĩ đến việc đó còn bây giờ sau khi tốt nghiệp rồi thì em đang muốn tìm kiếm à. một người nào đó hợp có nghĩa, với bản thân mình có nghĩa là quan điểm của em là trong cả cái thời đi học cho đến sinh viên là vẫn chưa đủ tuổi để mà mà mà cặp kè đúng không dạ à chị rất là ngưỡng mộ em vậy thì bây giờ em mong muốn ờ, một cái người bạn trai của mình sẽ là người như thế nào về ngoại hình thì em nghĩ bạn ấy phải cao to dạ. có cao to không có trời ơi à, rồi gì nữa nè tóc ngắn thôi đừng quá dài tóc ngắn dạ. không có tóc luôn được không về tính tình thì em muốn bạn trai của mình là một dạ. người như thế nào phải uh, rộng lượng biết tha thứ có không bạn có nghĩa ích kỷ hẹp hòi xấu bụng là không được <laughs> bạn trai nó quá đơn giản cái chuyện dễ tha thứ đúng không dạ tôi xin hỏi bạn ngoài cái việc bạn làm it ra bạn còn có một cái tài lẻ nào là dạ tài lẻ nấu cơm quét nhà anh ạ <laughs> cái này đâu phải là cái tài đâu đây là nhiệm vụ của ờ, người đàn ông không, không em thấy nhiều ông ờ, người đàn ông mà không biết nấu cơm đâu nhưng em biết nấu ạ tại sao người đàn ông biết cơm đó là xưa rồi đàn ông hiện đại phải biết nấu cơm bởi vì vợ cũng đi làm thành ra về không có vợ mình phải tự nấu có khi phục vụ lại cho vợ nữa bạn đồng ý ý kiến này không dạ có đấy điều này đương nhiên ạ à, em này thế em muốn cái người bạn trai của mình á là lớn hơn mình khoảng bao nhiêu tuổi em thích là lớn em em khoảng 4 đến 5 tuổi tại sao dạ thì người lớn thì người ta chính lớn chín chắn hơn mình chín người ta có mình. thể chiều chuộng mình hơn và bạn đã nghe bạn gái nói về cái tiêu chuẩn của bạn à, bây giờ bạn à, thích à, cái tiêu chuẩn gì nhất của ở người phụ nữ cô ấy thì có trí thức với ngoại hình dễ thương một chút thì càng tốt ạ <laughs> dễ thương rồi còn gì nữa không? Cô ấy cũng phải cao ạ, trên mét 56 Em ơi, à, bây giờ mình hỏi những cái điểm thích thì nó bình thường rồi Bây giờ những cái điểm nào mà em không thích thì người bạn trai của mình Dạ, em không thích bạn trai mình biết hút thuốc có không không không ạ không không, không. không rồi không biết nhậu thì càng tốt có nghĩa là nhậu chút đỉnh vẫn được dạ, em một chén là gục luôn sở thích của bạn như vậy rồi nhưng mà mẹ bạn có dặn dò trước khi lấy vợ là bạn cần cái tiêu chuẩn nào theo mẹ của bạn không à dạ có mẹ bạn dặn mẹ em nào? bảo là mẹ em ờ, phải tuyển con ờ, dâu ở mông to cái gì mông to tuyển con dâu mông to ủa chi vậy chi vậy lạ quá cái này à, chị cắt tường đạt tiêu chuẩn vậy dạ. cái gì rồi đá qua tôi nữa lý do tại sao dạ, là như vậy dạ mẹ em bảo con gái mông to hay dễ đẻ em em em không vừa vừa cũng đẻ được nếu một người à, yêu của bạn mà bạn yêu rất yêu rất là xinh đẹp nhưng mà ừ, ừ, ừ, mong không to thì sao một khi đã yêu rồi em chấp nhận được hết thế bây giờ em có cái gì to không mà em đòi không to bây giờ chị qua chị xem nhá bên đây là không có to gì hết đấy có các tường không to thôi xinh thế nhỉ à, cười cái coi chị không to em về em nói với mẹ là nếu mà bây giờ cái cô cái bên không được thì có chị cắt tường được không không em phải không có nhu cầu với người hơn tuổi ạ trời sao tôi nhục từ chối các tường luôn sao tôi quê dữ vậy hỏi anh gì lên... bằng nhục không em thuộc về anh nên người linh em sẽ trở về bên anh nha để em làm xong cái vụ mai mối này đã căng thẳng quá chị nghĩ em chắc lọt vô top ten đó <coughs> rồi để anh xem mặt uh, giùm em ha thế nào à, sao sao dữ chưa dữ chưa bé đi về bé đi ngụt nhưng mà hỏi nè mẹ bạn có dặn là tiêu chuẩn gì không dạ mẹ em không chọn gì hết mẹ em không dặn gì hết bên kia có dặn mà em có đáp ứng <laughs> nhu cầu bên kia không em nghĩ là chắc được cảm ơn bạn như bạn kia nói là chắc chắn là có thể đáp ứng nhu cầu của bạn và bây giờ thời khắc quan trọng đã đến để cho hai bên nhìn nhau xem là có to nhỏ gì đấy vừa ý nhau không màn đầu kéo lên mời hai bạn ừ. Và bây giờ các bạn sẽ có 2 phút để trò chuyện với nhau Con trai nói trước đi đừng có gãi nữa à, Sao nãy anh thấy em ờ, tiêu chuẩn ờ, có vẻ hơi lạ lạ trước em nhỉ? <laughs> Dạ là là sao anh? là chẳng hạn như anh thấy sau mấy năm em học ờ, em chưa có một mảnh tình vất vai à, dạ ừ. tại vì em học trường nhân văn nên trường nhân văn là toàn con gái không mà ít con trai lắm lại gãi nữa à, anh thì rất sợ một thứ nên yeah. không biết là mình <laughs> em có chấp nhận được không anh sợ cái gì ạ à, anh sợ mất độ cao rồi <laughs> ở đây xuống đây là có cao không em à, đây nhảy xuống đây được không được được chưa đến nổi có gì đáp ứng nhu cầu của mẹ bạn không bạn có thể đứng lên một giây nào đó gì tự sợ quá chuẩn anh ạ quá chuẩn rồi ngồi xuống nói tiếp hết hồn hết hồn bạn ấy nói quá chuẩn tiếp tục đi các bạn em quan niệm như nào về tình yêu em nhỉ dạ em nghĩ là tình yêu phải là phải biết tin tưởng nhau <laughs> cái này thì anh sẽ làm được dạ <laughs> thôi hết giờ rồi và bây giờ thì cái thời khắc quan trọng đã đến hai bạn hãy đặt tay phía sau thành ghế của mình à, nếu các bạn nhấn nút có nghĩa là các bạn đồng ý hẹn hò với nhau và các bạn không nhấn nút có nghĩa là chúng ta không hẹn hò và bây giờ Chú... <laughs> trời ơi từ từ nó không nóng quá từ em làm dữ vậy run mà nói chuyện thì không nói mà làm quá và bây giờ thời khắc quan trọng bắt đầu một một hai, hai ba nói thật với hình như bạn trai á gấp, gấp rút quá hối hả quá bạn sợ mất bạn nữ đúng không <laughs> có không có anh ạ có <laughs> bạn thấy gì ở đôi mắt bạn gái khó nói quá anh ạ <laughs> còn em tại sao em lại quyết định là hẹn hò với bạn trai ờ, kế bên em nghĩ là anh ấy rất dễ thương rất là dễ thương chị cũng thấy dễ thương mà chị bị từ chối rồi chị nhường lại cho em đó thôi bây giờ thì hai bạn hãy nắm tay nhau cái nắm tay đầu tiên thôi mà đó bạn nữ em giới thiệu về mình Dạ, em chào chị, em chào anh Quyền Linh ạ à. Chào bạn Em chào cả Khánh Thầy Em là Minh Tuệ, hiện là 25 tuổi mà quê ở Phú Cát ở đâu bình định à phù cát bình định em vào đây lâu chưa em vào thành phố hồ chí minh là khoảng tầm 5 năm chị 5 năm hiện giờ mình đang làm công việc gì em là nhân viên kinh doanh của công ty phân bón rồi bạn nam dạ xin chào anh quyền linh chào chị cát tường chào cô hàng xóm chào quý vị khán giả em tên là trương văn trai em 26 tuổi quê ở bình dương hiện tại em đang công tác tại đơn vị thừa phát lại vĩnh long em phụ trách tại thành phố hồ chí minh và các vùng lân cận Bình Dương với Bình Định Dạ à, Làm nghề thừa phát lại là sao bạn? Dạ, căn cứ vào nghị định 1 số 1 với nghị định 135 thì chức năng nhiệm vụ quyền hạn của thừa phát lại thì thừa phát lại là bốn cái chức năng. Thứ nhất là lập vi bằng, thứ hai là tống đạt các văn bản của tòa án và cơ quan thi hành án, thứ ba là xác minh điều kiện thi hành án và thứ tư là trực tiếp thi hành các bản án quyết định có hiệu lực pháp luật của tòa án. Được, cán bộ thuộc bài. Thuộc bài quá. Nghị định số mấy luôn? Rồi bạn nữ bên kia nói nhiệm vụ cụ thể của bạn là gì? Người ta bán thuốc, người ta chăm sóc sức khỏe con người Còn em là bán phân chăm sóc sức khỏe cây cối anh ơi à phòng kinh doanh thì giao tiếp khách hàng rất là nhiều mà không thể không có chàng trai nào tới mua phân bón mà đẹp trai đấy giao tiếp với cây với đại lý là nhiều hơn so với giao tiếp với người anh cũng phải có người đại diện chứ sao cây nó tự giao tiếp được đa số rằng là bác nông dân chứ có ai nói anh nông dân đâu ít lắm à thì ra là vậy à, mình giới thiệu về mình một chút xíu về năng lực của mình điểm yếu của em là em nóng tính vậy tức là ai mà không có hợp ý em á hoặc là nói chuyện với em mà kiểu mà nói vô văn hóa thì em rất là nóng và em nóng là em nói lại ngay còn điểm yếu gì nữa không xấu của em á là như say xỉn thì hay không ủa có hay say xỉn lắm hả chị như kinh doanh là chị nhậu dữ lắm hả không nhậu cũng không dữ lắm nhậu ít chứ mà lại hay đi nhậu nhậu ờ, thường thường mấy chai là khóc dạ bốn chai trở lên là bắt đầu khóc rồi khóc là khóc chuyện gì có gì khóc không có thể khóc vô duyên vậy thôi chị chứ không có chuyện gì hết á à có nghĩa là nhậu xỉn rồi khóc vậy thôi dạ trời đất ơi đó điểm yếu nhất rồi nha bữa nào mà giận gì là cho nhậu vô là khóc bạn trai thấy sao bên kia nói về hợp ý mình không nhậu thì có cái nhậu thôi anh tánh nóng thì em thì hiền chứ không có nóng ừ. rồi vậy dễ bạn kia nóng bằng hiền thì tốt chứ bạn mà nóng nữa banh cửa bên nhà luôn à cái tật xấu của em là hay nói nhiều thôi người nói riết mà người ta nhức đầu luôn thôi ơi cái này thuộc gì đàn bà nói với ai đàn ông mà nói nhiều dữ vậy mỗi lần em vô cơ quan thì nói thôi con trai vô rồi nhức đầu lắm trời <laughs> đó ơi chết rồi cơ quan chịu nổi vợ lấy chịu nổi trời ủa em em có hay nhậu không dạ nhậu mà ít lắm chị ờ, em nhậu, nhậu vô ít cười hả nhưng mà có cái nhậu vô thì nó ói thôi à. cái tật xấu có tật xấu vậy thôi chứ vậy thôi hả ưu điểm có gì dạ, ưu điểm của em thì ờ, không biết ờ, hút thuốc nè uống rượu thì biết chút ít còn lăng nhăng thì chắc không có mình có mấy mối tình rồi em từ hồi học cấp 3 tới hồi sinh viên thì có được hai mối tình rồi chị tình đầu thì chỉ ờ, đơn phương thôi rồi đưa đi học rước về rồi đưa đi học riết rồi đưa người ta đi lấy chồng luôn hay quá đưa hay quá rồi còn hồi sinh viên thì 4 năm đại học thì mình quen vậy rồi cái khi ra trường thì tại xa quá cái từ từ rồi cái cũng mắc luôn nó chưa có gì sâu đậm đúng không dạ. bây giờ bạn muốn tìm một bạn gái như thế nào bạn gái của em thì đơn giản thôi à, hiền à, vui vẻ à, biết chia sẻ vậy thôi à, em em thích người bạn trai như thế nào Em thích đầu tiên là về ngoại hình Thì ừ. ngoại hình là phải cao trên 1m7 Ngộ quá mấy cô không cao mà cứ thích Bằng cao, cao. Cao, cao thì mới thích cao để thay đổi thế hệ sau chứ ạ à. Cái thứ hai nữa là có nụ cười tỏa nắng Tức là cười tươi á Cái người mà lúc nào nhìn vô cũng thấy giống như nụ cười nó hiện diện trên môi á chị à, Lúc nào không cười hoài coi chừng bị bệnh à <laughs> bên đây là cười thoải mái luôn á cười từ sáng đến chiều đó đó là có tỏa nắng không cười có tỏa nắng không anh tỏa sống luôn à, <laughs> cười tỏa nắng em định hình giống như ngô kiến huy á ngô kiến huy hả dạ này ngô kiến lửa rồi sao nữa em <laughs> còn về tính cách thì là nói nhiều thì được con trai nói nhiều thì thật ra cũng vui chứ không ủa vậy là thích đó hả dạ mừng quá yêu cầu cũng cao quá ha phải hơn mét bảy tôi qua tôi coi có yêu cầu sao đứng đo danh coi mét mấy nay mét tư à rồi này là cũng được nhiêu dạ mét sáu mươi chín được không được được anh tại sao muốn giống ngô kiến huy nụ cười của ngô kiến huy nó có duyên lắm anh mà nó dễ gần lắm phải không dạ anh này cười chắc cũng giống giống vậy cười hoài luôn vậy đó nãy giờ cười suốt luôn rồi đó ngô biến lửa anh hả biến lửa không thích gì ở người đàn ông không thích là không thích đào hút thuốc thứ hai nữa là nóng tính mà có thể gây đến vũ phu bên đây không có nóng tính hiền khô à mà có vũ phu có vũ phu không anh không đã có vũ phu bên đây có vũ nữ vũ nữ cũng không được anh sao không được ban đầu biết đâu gồng quá rồi về nhà bung lụa cho anh được được được nè à, <clears throat> nãy giờ nghe nói không dạ có vũ phu không dạ không vũ nữ bung lụa không dạ không xác định giới tính chưa men men men bây giờ còn điểm nào em em à, không thích ở người bạn nam đầu hói không thích chỉ một cái điều đó à, thôi. à hô em cũng không thích lắm tại vì em cũng bị rồi mà giữa hô với với, với, với hói là chọn hô không chọn hói dạ đúng không <laughs> giữa hô với hói chọn hô không chọn hói ở đây có hói không có hô <laughs> em đâu hói đâu vậy từ từ hói ngoài ơi bằng tôi hói à <laughs> được đã khi nào mình tiến tới hôn nhân được em dạ thì quan trọng bên bạn nữ thôi em thì chắc cũng từ từ tìm hiểu chị khoảng bao nhiêu lâu à, thôi thì ra duyên anh cưới em luôn nhanh dữ vậy ừ, thì <laughs> sao chuẩn bị kịp dạ đâu có gì đâu không kịp chị có đủ hết rồi có cái gì mà đủ hết rồi kinh phí thì chắc cũng ổn ổn rồi ổn ổn rồi ha tự lo hay là gia đình lo chính phụ dạ thì cũng mình cũng có một chút và gia đình có mụ thêm rồi lấy nhau về là mình định ở đâu dạ thì theo công việc của bạn nữ đó thôi thì em công việc em cũng ở thành phố hồ chí minh mà hiện tại thì em đi đi về về mình có làm dâu gì không dạ không thì có ở nhà các có, có mẹ với em không thì đâu có làm dâu gì đâu vậy điểm nào em không thích ở người bạn gái còn bạn gái thì em không thích là cao hơn em đâu em đứng lên chị coi cao nhiêu em cao mét tám sáu bảy à rồi ông linh nói thách sáu chín mà <laughs> phải nói thêm cho đàn trai chứ <laughs> đẹp trai lắm được á cười là tỏa nắng rực nắng luôn á, hôm nay bạn trai đi với ai dạ em đi với mẹ ồ có mẹ hả rồi chào cô dạ chào anh quyền linh và chào chị cắt tường dạ. chào ờ, quý vị quý vị khán giả à, cô thấy ờ, bạn gái bên này như thế nào hả cô cô thấy có cháu gái này thì cũng xinh cũng đẹp nhưng mà không biết là hai đứa tìm hiểu có được hay không dạ. nếu mà được thì cô cần à, mừng cô muốn uh, có uh, mấy đứa cháu giờ thời buổi giờ có cháu nhiều chi cực chừng hai đứa thôi <laughs> cháu trai cháu gái trai gái gì cũng được nhưng mà nguyện vọng của cô thích gái hơn thích trai Ồ. <laughs> em có câu nào muốn nói chuyện với bác gái không em trao đổi với bác gái vài điều đi công việc của con là nó hay đi mà bản chất của con con cũng rất là thích đi du lịch nữa cái mục tiêu của con là một quý con sẽ đi du lịch một điểm tức là con rất là hay di chuyển thì không biết là cái này là phía người lớn mình có ngại về chuyện này không ạ à? không hình như là cô cũng có cái phao cái máu đó <laughs> vậy dắt cho cô đi với lâu lâu dắt cho má đi theo với nhau vậy nếu được là cả gia đình mình đi du lịch quá hả đúng rồi cô cũng có cái phong trào mà <laughs> đi du lịch đó nên Trời cô không có phản đối cái vụ quá. đó đâu dạ thấy không thấy má quá xuất sắc không quá là dễ luôn đâu có gì đâu ái ngại đâu có lo lắng gì đâu dạ. rồi hôm nay mình đi ờ, có ai đi theo ủng hộ mình không dạ là có hai đứa em em ruột hả dạ em họ em họ rồi chào hai em rồi em nhận xét anh trai bên kia như thế nào dạ ảnh hiền mà dễ thương lắm chị bấm nút đi chị rồi ơi chưa có phân tích gì là vậy thôi à? ngắn gọn vậy thôi đó hả dạ ngắn gọn dễ hiểu thôi chị gọn ờ. gì được rồi cảm ơn cả nhà bây giờ mình kéo màn lên cho hai bên gặp mặt ha kéo màn không biết nói gì nữa <laughs> cảm nhận về bạn gái lần đầu tiên gặp mặt thế nào em em thấy anh sao trời đất ơi thấy bạn gái thế nào à dễ thương tính tình cũng biết đón lắm ha <laughs> dạ em cảm ơn anh ừ, em thấy anh sao <laughs> anh hiền đẹp trai nụ cười cũng tỏa nắng giống như anh quyền linh nói nói là có sao việc nắng luôn dạ Vậy. anh có hay đi du lịch không tại vì cái thời gian của anh cũng kín á cứ phụ thuộc bên tòa án với bên thi hành án thì nó ờ, ít có thời gian hơn nhưng thì nghĩ chỉ được có thứ bảy với chủ nhật thôi lên kế hoạch thì cũng đi gần gần thôi ví dụ như đi ra vũng tàu thì được vậy giờ hiện tại em đang làm nguyên nhân mà lỡ yêu nhau thì sao ừ, ở nguyên nhân luôn hả dạ không sao xa nhau chỉ là thử thách thôi <laughs> ví dụ như mình kết hôn rồi thì công việc em có lương chuyển về đây được hay là ở ngoài đó luôn em thì em rất là thích di chuyển nên là nếu như mà công việc em có thể thiên chuyển được thì em vẫn thiên chuyển bình thường chứ em không có nhất thiết phải cố định một chỗ nào hết bây giờ nói một câu tỏ tình nào đó để bạn gái có thể uh, tiến tới bấm nút em hát bài được không anh được nhìn thẳng mặt bạn gái hát rồi từng đêm anh mơ mơ có em trong đời dù đời ta đã cách hai phương trời từng đêm anh mơ những chiếc hôn âm nồng và vòng tay ấm ấm của em em yêu dấu hơi anh đang bối rối vì tim anh đã thuộc về em Em yêu dấu hơi, xin em hãy hứa Tình đôi ta mãi không phai nhòa Giờ đây anh chỉ biết mong em nhớ em Từng dòng thư gian đầy ấm yêu thương khát khao Dù tình đời ta còn lắm mù tư muôn phiền Những đôi tim đã hòa chung nhịp yêu thương Chuyện tình đời ta còn trôi lăn đan giữa dòng Đừng buồn nghe em và hãy luôn luôn vững tin Rồi ngày mai đây bờ bến yêu thương ngọt ngào Sẽ chào đón đôi ta trở về rồi bạn gái có muốn nói gì đáp lại gì với bạn trai không? em nghĩ anh là người sống nội tâm và em hy vọng là vậy <laughs> rồi hết thời gian chúng ta sẽ tiến hành bấm nút ba hai bạn để tay vào nút bấm ba tiếng đếm để quyết định có đồng ý hẹn hò với nhau hay không một hai ba rồi nắm tay đi bạn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 Rồi, bạn nữ giới thiệu về mình đi Dạ, xin chào uh, chị Cát Tường, anh Quyền Linh cùng uh, toàn thể quý vị khán giả Em tên uh, à, Ly Thị Thanh Tuyền, năm nay em 27 tuổi, hiện đang công tác tại ban dân phường 14 quận Phú Nhuận Với chức vụ là phó bí thư đoàn phường Quá dữ Quê mình ở đâu? Dạ, em sinh ra và lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh Rồi, mời bạn trai giới thiệu Dạ, xin chào uh, quý vị khán giả và anh Quyền Linh và chị Cát Tường em ờ, là nguyễn văn khoát công tác tại công ty dược hậu giang bạn ờ, làm công ty dược nhưng bạn cụ cụ thể làm ở phòng nào dạ em làm bên ờ, sale ạ sale à, tất cả các loại dược ha dược hậu giang rất là nổi tiếng quê phát ở đâu dạ em ở đồng tháp chứ rồi hiện giờ nay là mình đang ở đâu ở nhà của công ty ạ ở quận 7 điểm mạnh điểm yếu của bạn là gì điểm mạnh của em á em biết hát cũng biết nấu ăn nhưng mà do tính chất công việc á thì em cũng hay đi nhiều nên cũng chưa có cơ hội nhiều để nấu em cũng biết uh, theo tranh rồi móc len à giỏi vậy đó hả phụ nữ vậy là quá tốt rồi còn điểm yếu còn của điểm mình yếu là của em á thì ờ, đôi khi thì em cũng còn <laughs> hơi nhút nhát với lại ờ, khi mà gặp bạn khác giới thì <laughs> hơi bị khớp nên Ủa mình làm việc cái đoàn mình làm việc đoàn rồi này kia đó dạ, mình phải phải giảng đó, chứ có lúc thôi nhưng mà nhiều khi gặp cái đối tượng của mình thì mình lại uh, <laughs> rụt rè bị hơi gượng gượng xíu mình có bao nhiêu mối tình rồi chính thức là có hai mối tình đơn phương người là em uh, hồi đó học chung trường cấp 2 với em còn một người là do đi sinh hoạt đoàn chung á rồi cũng quen cũng cách đây 7 năm rồi mới vừa tết vừa rồi thì em có viết thư với lại làm sô cô la tỏ tình đó nhưng mà ảnh không có chấp nhận ảnh nói là à, à chỉ xem như bạn bè thôi mà mà thích 7 năm rồi bây giờ mới tỏ tình dạ để làm... một năm hai năm được thôi đi kiếm thích anh khác cho làm gì để tới 7 năm mới tỏ tình rồi để người ta dạ, từ chối khi chắc tính em hơi bị chung thủy <laughs> như vậy trời đất ơi mà cái lần tỏ tình đó đó mà bị từ chối cách đây là bao lâu rồi dạ hồi tết nè xong rồi sau đó em quyết định em tham gia chương trình luôn à vậy đó à, bạn trai phát nghe bạn gái kể chuyện như thấy thấy thương dễ sợ không phát 7 dạ. năm cuối cùng tỏ tình ta từ chối chờ cái anh nào mà ở ác nhân ghê luôn trời phát thấy sao phát dạ theo em là tỏ tình là như vậy thương vậy là chịu liền chị phải không vậy phát có mấy mối tình rồi hay là có yêu đơn phương ai chưa dạ em thì à, có hai mối tình chị nhưng mà chia tay cũng sớm lắm chị tới nay là ế 4 năm rồi ở trong công ty dược thì rất nhiều bạn nữ dễ thương tại sao mình không lựa chọn dạ làm bên sale thì đa số là nam không anh nữ thì đa số là nhân phòng thì nhiều nhưng mà lập gia đình sale à. phải đi nhiều phải quan hệ ngoại giao trực tiếp rất là nhiều dạ. bạn không tìm được đối tượng nào cho mình à dạ tại vì nhà cái nó cũng hơi là phong kiến về cái độ tuổi một chút tuổi là phải tuổi thìn hoặc là tuổi tỵ chọn tuổi thìn và tuổi tỵ hả em tuổi gì khoan xí xí tuổi gì dạ em tuổi tỵ rồi được được may quá chọn phải không chọn đúng không dạ dạ ờ nếu mà gia đình không chịu thì em cũng không chịu luôn hả dạ trời đất ơi rồi bây giờ em với người yêu em yêu nhau chín mười năm rồi bây giờ gia đình đi coi không phải tuổi thình tuổi tỵ uh, ờ, tuổi thân đi rồi sao lúc đó thì mình ờ, mình cũng như là không có duyên thôi anh tại vì ở nhà nhai nhai nhai nhức đầu lắm <laughs> trời đất ơi thì thôi bây giờ là coi như quen ai trước tiên hỏi tuổi trước được hả tới không được thì thôi khỏi mất công đúng không dạ đúng rồi chị mà ừ. thôi ừ. bữa nay đều được mà cái này hôm hợp nay mà. được rồi nhưng mà vấn đề nghĩ mà bây giờ à. đến thời buổi này mà còn quan niệm mà tuổi phải bắt buộc hợp với nhau thì bây giờ mà thình với tị chỉ có kỵ long dương thôi chứ kỵ gì em muốn chết rồi còn kỵ nữa mệt ghê luôn á giờ là quyết chí lấy chồng chưa dạ cũng bao bao lâu nữa đám cưới được dạ càng sớm càng tốt nữa. thôi bây giờ tuổi tác là ổn rồi bây giờ nói cái mẫu người lý tưởng của nhau đi bây giờ mẫu người lý tưởng của bạn nam là sao nè dễ nhìn hiền với uh, thật thà trung thủy có mẫu hình lý tưởng nào không dạ cỡ miêu lê rồi đấy anh trời ơi dạ em nói chơi thôi chứ quan trọng là hợp nhau cỡ miêu miêu được không <laughs> bên đây thì tóc thì giống miêu lê rồi đó mặt thì giống miêu miêu nhưng mà được cái đây chung thủy à đơn phương mà 7 năm là biết chung thủy cỡ nào rồi bạn có đặt ra tiêu chuẩn bạn trai như thế nào không dạ mẫu bạn trai của em thì về ngoại hình thì cũng dễ nhìn được rồi còn tính tình thì ờ, vui vẻ hoạt bát nhưng mà đôi khi cũng nên có chút lạnh lùng chút biết cách giao tiếp quan tâm chia sẻ với mọi người với với em nữa và đặc biệt là phải tôn trọng em và gia đình em rồi cao thấp rồi sao cao hơn em được rồi anh tóc tai có yêu cầu gì không <laughs> dạ có tóc là được rồi anh chắc không dạ <laughs> mỗi lần mà anh linh anh hỏi câu nghe đó, câu này tôi là... mừng dễ sao mừng luôn vậy đó bây giờ tôi lo cái vụ này nè mừng ghê luôn trời ơi dễ thương quá Đây là có Ủa tóc vậy? có cũng dài cộng thôi Ôi má miệng mắt quai em nói có tóc là được rồi kệ em sao chị cái gì về cho gọi đầu mọc tóc lại cũng được <laughs> mập gì nổi em không thích ờ, đàn ông như thế nào gia trưởng có tính đàn bà với lại ờ, nói nhiều mà không làm được bao nhiêu với lại thích ờ, khoa trương có tính đàn bà không dạ không có tính đàn ông không dạ không à, có gia trưởng không dạ không luôn rồi được có mẫu hình nào không dạ anh anh hả dạ trời ơi anh kia trẻ hơn anh dạ. anh hiền khô à em tin anh á thiệt mà hiền ngồi nói chuyện với anh nãy giờ hiền khô à yên tâm ha bên bển nhà trai người ta binh nhau em không tin chị mà em đi tin ảnh cơ hội cuối cùng về ngoại hình có không thích cái gì nữa không đừng đụng chạm tới tóc tay nữa nha à, bỏ vụ tóc qua bên rồi đó dạ cao, cao hơn em cao khoảng mấy sáu mươi vị trí đó hết sức nhạy cảm cao mét sáu mươi dạ chào chị anh cao nhiêu dạ mét sáu mươi ạ vừa vừa vừa vừa đủ mét sáu mươi luôn có gì nữa không tứ chi bình thường tứ chi tứ chi có bình thường dạ bình thường đứng lên đứng lên kiểm tra coi đi tới lui tứ chi thì bình thường mà không biết có cái gì không bình thường không anh anh có tật xấu gì không em hơi ờ, nóng tính chút xíu thôi nhưng mà mau ngu lắm chị dạ hả lúc nóng tính nhất là mình sẽ làm gì nhai nhai chút thôi à nhai nhai là sao cằn nhằn nói nói nói rồi thôi à. là cái đó tính đàn bà đó thì nói qua bỏ bên này không có thích tính đàn bà bỏ nha thà đập cái rồi xong chuyện chứ đàn ông mà mình cằn nhằn đâu có được đúng không không thích bạn nữ ở điểm gì xe xu quá mức nhưng mà nữ phải đẹp chứ ra đường phải chân diện có, chứ có nghĩa là không phải có nghĩa là tim quá vậy xong mình xong rồi à cái này để để, để con mình vừa nãy thấy xăm lên trắng hận anh gì chết rồi thôi rồi rồi người ta du di được cái tóc của mình thì không lẽ mình không du di được cái hình xăm của người ta xăm này ít hơn thì được nhưng nhỏ nhỏ thôi chữ dạ dạ được không dạ được dạ được à, vậy cũng được em có đi với ai không dạ em đi với ờ, mẹ em và hai bạn đồng nghiệp chào anh Quyền Linh và cô Cát Tường dạ chào cô dạ tôi định là mẹ của Phát dạ từ Đồng Tháp lặn lội tới đây đặng tìm dâu dạ cháu đây là cũng dự ý rồi bác thấy ờ, cặp này ờ, có thể là được ờ, thích ứng được với nhau bao nhiêu phần trăm bác trăm trăm đi trăm phần trăm luôn hả trời ơi <laughs> dạ rồi, cảm, cảm ơn bác con. à, mình có đi với ai không dạ em đi với mẹ với em gái với lại cũng đông lắm với người thân họ hàng đâu à, ai đi theo nhà gái mình giơ tay lên cái coi chào anh uh, quyền linh và dạ. chị cát tường dạ à, về tính cách của, của cháu ở đây nè được giờ hai trẻ lấy nhau cô ủng hộ không ủng hộ dạ. hai bà mẹ hôm nay mẹ dễ dữ vậy thôi hai bà xui lại bắt tay nhau một cái đi hai người đó hai bên nói gì đi cũng gặp gỡ chị đây là cũng niềm vinh hạnh của em dạ hai bác hiền quá có em gái hai đâu ai ai ai phát biểu rồi, em là em ruột của chị tuyền theo em nhận xét thì anh cũng à, hiền trưởng chạc có một điểm em chưa được cho lắm là đàn ông cần phải có chính kiến chứ đừng có nghe lời gia đình quá đúng rồi dạ để sau này ví dụ như mình có cuộc sống riêng thì có gì mình phải quyết định không lẽ thì suốt ngày cứ hỏi vợ không được rồi đi hỏi chạy phải chạy về hỏi gia đình bàn thì cũng được nhưng mà chú là mình phải đưa ra quyết định cuối cùng á thì em nghĩ như vậy đúng thì rồi, nó, nó tốt đó. hơn dạ em ờ, nói đi em nói với em em gái thì dạ gì đương nhiên rồi em tại vì ờ, cái đó là nghe lời tuổi tác thôi còn cái quan điểm lập trường của anh thì rất ờ, vững ạ à làm sale cũng lanh lắm em mà nên nên rung đó nếu nói vậy thì không có gì để em yên tâm rồi ha dạ rồi cảm ơn à, hai gia đình rồi. bây giờ cho đôi trẻ gặp nhau kéo màn mình sẽ có 2 phút để à, giao lưu với nhau và quyết định bắt đầu anh có món quà gửi em dạ <laughs> cảm ơn anh thấy em sao à. <laughs> em dễ thương dạ Chẳng... cảm ơn anh thấy gì nữa không nhân viên kinh doanh mà lanh lắm mà anh <laughs> gặp em luôn <laughs> ví dụ như lấy nhau rồi rồi em tính ờ, về ở đâu à tại công việc của em thì em làm ở thành phố hồ chí minh rồi thì nên em cũng muốn ở thành phố hồ chí minh luôn mà nếu mà mình ờ, anh nếu mà anh ở nhà chung của công ty thì mình có thể ờ, thuê nhà ở rồi có thể cùng nhau lên xây dựng kế hoạch để có thể tạo dựng một cái không gian riêng của mình gia đình mình thì à, thường là kinh doanh cái gì em hay là buôn bán gì không ba mẹ em bán phở luôn tại nhà anh cũng thích ăn phở lắm <laughs> nói vô trời ơi Vậy ông nhìn đâu kiếm cái gì ở dưới đất không vậy nhìn thẳng vào mặt bạn gái coi là bạn nam bán gì giới thiệu luôn đi dạ nhà em bán gạo chị vậy là không có sợ đói không không có lo đói à. anh có gì không có gì hát tặng em gì không ừ. ờ có hát tặng em gì bài không đó anh không hát em hát nha rồi em hát trước <laughs> Nhiều năm xa hạnh phúc anh muốn bên em Cuộc đời này dù ngắn nỗi nhớ qua dài Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại Như ngày hôm qua Thôi bạn Nam Nhìn nước mắt em đã rơi vì ai Mà lòng anh cứ đau thật lại Giây phút ấy chỉ muốn lại gần hơn nào ngoan nhé nghe anh một lần thôi bây giờ mình hát giao lưu nhau rồi bây giờ mình nói một câu gì thật tỏ tình thật là lãng mạn nếu có cơ hội thì à, mình à, trao cơ hội cho nhau nghe em nói chung là gặp anh ở đây cũng là một cái duyên rồi còn cái nợ là do mình tạo đúng rồi <laughs> cái nợ tự mình mượn tiền <laughs> các bạn có ba tiếng đếm để quyết định quan trọng nha một hai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 มาให้หลานฉันไป